chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại ốc bươu đen Đồng Tháp. Hôm nay em xin à, quay lại với mô hình nuôi ốc theo hình thức tự nhiên tại cơ sở 1 thuộc trang trại ốc bươu đen Đồng Tháp. Thì trong nội dung video này, em xin giải đáp một số câu hỏi của bà con xoay quanh cái mô hình nuôi ốc tự nhiên tại cơ sở 1 Tổng diện tích nuôi tại cơ sở 1 là 10.000 m2 với tổng diện tích mặt ao là 8.000 m2 gồm 3 ao. Thì ao thứ nhất là một cánh đồng có diện tích 4.500 m2. Ao thứ hai là ao nuôi thương phẩm có diện tích là 1.000 m2 được tận dụng từ cái ao nuôi cá. Và ao thứ ba cũng là một cái ao dùng để nuôi thương phẩm có diện tích là 2.500 m2 và cũng được tận dụng từ cái ao nuôi cá ngày xưa. cái ao để nuôi ốc thành công thì yếu tố quyết định đó là độ cao của mực nước cái độ cao của mực nước nuôi ốc là khuyến cáo là từ 0.3 đến 0.5 mét tùy vào cái mục đích mà chúng ta nuôi thì chúng ta sẽ đưa cái độ nước thích hợp nếu mà bà con nuôi sinh sản thì mực nước phải là từ 0.5 đến 0.3 mét sẽ đạt hiệu quả cao còn nếu mà chúng ta tận dụng lại các cái ao nuôi cá thì cái mực nước là nó không quá một mét và những cái ao như thế này thì chúng ta chỉ nuôi thương phẩm chỉ nuôi sinh sản đã xong không đạt hiệu quả bên em hiện tại có 3 ao ao nuôi sinh sản lúc trước là một cánh đồng là ruộng lúa thôi cải tạo lại từ ruộng lúa ve cái bờ đưa nước vào và nuôi như thế thì nó sẽ hiệu quả hơn còn hai cái ao còn lại trước là để nuôi cá nuôi cá thì múc cái đầu sâu của ao là tới hơn một mét nên nuôi sẽ không hiệu quả nếu mà bà con tận dụng lại cái ao nuôi cá để chuyển sang nuôi ốc á, thì tốt nhất là chúng ta nên nuôi trong vèo hoặc là phải hạ mực nước xuống không được lớn hơn một mét nuôi thương phẩm thì vẫn nuôi được bình thường nhưng mà khi mà sinh sản á, là những cái ao nào mà hơn một mét thì cái sinh sản nó không không đạt hiệu quả so với những cái ao có mực nước từ 0.3 đến 0.5 mét vậy à, nếu mà bà con nuôi sinh sản thì chúng ta nên cho vào cái vèo không nhất thiết là nguồn nước quá sâu nó chỉ à, tầm 0.3 đến 0.5 mét và khi có thí sinh là chúng ta sẽ nuôi thành công về các cái loại thức ăn mà bên em trồng tại cơ sở một này á thì mở phía trên thì bên em trồng đu đủ khoai mì và hiện tại là đang làm à, dàn mớp để trồng về cây thủy sinh bên dưới á, thì à, qua rất là nhiều các loại cây làm có là bèo rau nhúc bông súng ấu hiện tại là chỉ còn ấu bên em sẽ tận dụng trồng ấu hết tại vì cây ấu nó sẽ phát triển rất là nhanh để thích hợp cho con ốc còn những cây còn lại con ốc nó ăn không đủ nên à, hiện tại giờ là sẽ phát triển cây ấu Nên bà con thấy không cây ấu à, hiện tại giờ là cây ấu phát triển kín hết rồi cho nên em đang à, gầy thêm thì về phần thức ăn là em có làm một cái tập riêng nói về phần thức ăn này thì bà con có thể tham khảo lại về cách thức mãi thả con giống ra cái ao tự nhiên trước tiên là chúng ta sẽ dưỡng trong cái à, mông sẽ dưỡng từ 4 đến 8 tuần khi mà con ốc nó đạt đến kích thước tầm ngón út thì chúng ta sẽ buông ra đấy như bà con thấy hiện tại là bên em đang dưỡng rất là nhiều thả theo hình thức là xây tua về cách thức à, chăm sóc quản lý và ngăn ngừa các loại thiên địch á chăm sóc thì không cần phải chăm sóc gì nhiều đây là nuôi theo hình thức tự nhiên có nghĩa là thả lan thức ăn thì nó sẽ ăn ấu và cho ăn thêm lá khoai mì với à, đu đủ còn về cái quản lý và ngăn ngừa các thiên địch á thì chúng ta sẽ gào lại nó ngăn chuột chuột thì chúng ta phải xử lý thêm phần thuốc khi mà bà con đưa cái con giống ra tầm con út á thì nó sẽ hạn chế được các cái loại ếch nó ăn rồi nếu mà nhỏ hơn thì con ếch nó ăn con ếch hoặc là con lương nào nó sẽ ăn con ốc về cái thời gian thu hoạch thì chúng ta nuôi với cái hình thức tự nhiên này á là từ 3 tháng cho đến 4 tháng là con ốc nó sẽ đạt được kích thước 30 con một ký không phải là 100% sẽ đạt được 30 con một ký tầm khoảng 60% trở lên là sẽ đạt được 30 con một ký còn phần còn lại thì chúng ta sẽ dưỡng thêm một tháng nữa khi mà thu hoạch con ốc á là chúng ta không có tác đìa hay là dọn gì cả không như con cá chúng ta phải tác cái đìa chúng ta sẽ sử dụng cái mồi nhữ mồi nhữ là gom các cái loại thức ăn như là lá khoai mì lá đu đủ hoặc là trái đu đủ chín mít chúng ta để xuống thì ban đêm nó sẽ bu lại ta vết thôi và chúng ta sẽ thu hoạch bằng cách tiễn con lớn chứ không có thu đồng loạt và chúng ta thu lên bao nhiêu thì chúng ta phải thả xuống bấy nhiêu nên chúng ta sẽ xây dòng thôi cái thời gian sinh sản của con ốc thì sau 4 tháng nó sẽ bắt đầu vào cái giai đoạn là bắt cặp người ta có thể gọi là nó dậy thì đấy khi mà nó dậy thì thì nó bắt cặp sau khi bắt cặp một tờ và môi trường thuận lợi nó sẽ bắt đầu sinh sản cách để thu trứng như bà con thấy là phía trong cái ao sinh sản có những các cái mô các cái mô này sẽ làm các bể cho con ốc nó lên nó sinh sản và nó sẽ sinh sản cặp trên các cái bờ thì nuôi sinh sản thì chúng ta nuôi trong ruộng lúa là thích hợp nhất cái bờ nó lại và nó thấp và con ốc nó cực kỳ thích cái mực nước là từ 0.3 đến 0.5 mét thì ở đây mực nước rất là thấp tầm 0.3 thôi thì lội tới đầu gối à tại cơ sở một này thì trung bình là một tầng bên em thu được từ 5 đến 10 kg nói chung là thu liên tục về các cái loài mà thủy sản để chúng ta có thể nuôi chung với con ốc á thì chúng ta có thể nuôi cua nuôi các cái loại cá trắng có thể nuôi cá sặc răng cá chạch thắt lát chúng ta không nuôi cá chép cá dồ cá lóc thì nó sẽ ăn con ốc thì tốt nhất là chúng ta nên nuôi với cá sặc răng như nuôi cua thôi tận dụng luôn à, thôi thì em cũng uh, xin uh, kết thúc cái video tại đây thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video ờ, nếu mà còn câu hỏi nào nữa thì bà con cứ để lại dưới phần bình luận thì em sẽ tiếp tục tổng hợp và giải thích cho bà con rất cảm ơn bà con thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà mình đang gửi đến bà con và xin chào bà con hẹn bà con các video sau xin chào và hẹn gặp lại